Nếu như Chevrolet phát triển Trailblazer từ chiếc bán tải cơ bắp mạnh mẽ Colorado, Thánh Fortuner mang nét đẹp lực lưỡng của Hilux, thì Nissan Terra 2018 đã kế thừa sự uy lực của người anh em Navara hầm hố. Nissan Terra sắp ra mắt sẽ là kẻ thách thức đúng nghĩa với Toyota Fortuner, một tượng đài trong phân khúc SUV tại thị trường Việt Nam. Vậy, kẻ thách thức đã chuẩn bị cho mình những gì? Mời các bạn cùng Auto Daily tìm hiểu qua video này. Tính tới thời điểm hiện tại thì cả hai mẫu SUV đến từ Nhật đều được nhập khẩu nguyên chiếc. Thánh Fortuner 2018 chưa được công bố giá bán chính thức và chuẩn bị có lô xe đầu tiên về Việt Nam, còn Nissan Terra sẽ chính thức được giới thiệu tại Motoshow 2018. Xét về phần thiết kế ngoại thất thì cả hai xe đều tương đồng với chiều cao là 1835mm. Các thông số còn lại thì Terra đều nhỉnh hơn Fortuner. Chiều dài dài hơn 90mm, rộng hơn 10mm trục cơ sở dài hơn 105mm. Nhờ vậy, Nissan Terra có vẻ ngoài to lớn và bệ vệ hơn, hứa hẹn một không gian nội thất rộng rãi. Mặt ca lăng của Terra nổi bật bởi những đường nét cơ bắp đi kèm bộ lưới tản nhiệt chữ V sáng bóng. Hai bên đầu xe là hệ thống đèn chiếu sáng dạng led bắt mắt, ngay phía dưới là cản trước với thiết kế góc cạnh cùng hốc gió tích hợp đèn sương mù tròn tinh tế. Nhìn từ xa, Fortuner cho người nhìn cảm giác thu hút khi ngắm nhìn bộ lưới tản nhiệt bao bọc bởi những thanh ngang kéo dài. Tương tự như Nissan Terra, xe sử dụng cụm đèn trước dạng LED với thiết kế sắc sảo, cản trước cùng hốc gió được thiết kế cách điệu mềm mại. Mời các bạn tiến sang phần hông của cả hai xe thì các bạn có thể thấy Nissan Terra và Toyota Fortuner đều được trang bị gương chiếu hậu chỉnh và gập điện tích hợp xi nhan báo rẽ Tuy nhiên, chiếc xe Nissan Terra lại cho phép các trình điều khiển không bị cản trở bởi tầm nhìn từ camera được gắn ở phía sau. Với chức năng này, người lái có thể chuyển đổi dễ dàng gương chiếu hậu trong xe sang chế độ quan sát phản chiếu quang học thông thường hoặc chuyển sang chế độ hiển thị hình ảnh từ camera với tầm quan sát rộng hơn. Đây là một trong những điểm sáng giá nhất ở phần ngoại thất cho Terra, thêm điểm nổi trội giữa vô vàn đối thủ. Cùng sử dụng bộ mâm 18 inch to lớn để khoe ra vẻ ngoài hấp dẫn của mình nhưng mỗi xe lại thể hiện một cách khá riêng biệt. đuôi xe của Terra và đối thủ cùng sử dụng cụm đèn hậu LED hiện đại, Fortuner biết cách làm mới bản thân nhờ cụm đèn hậu được tạo hình lưỡi dao sắc bén. Ngay bên dưới là cản sau được phủ chrome nổi bật tích hợp đèn phản quang đẹp mắt. Nissan Terra trung thành với thiết kế đơn giản khi phần đuôi có hình dáng to lớn, cụm đèn hậu góc cạnh ôm nhẹ phần đuôi và hông xe, cản sau được làm dày hơn, ôm trọn phần đuôi trông hài hòa và nhã nhặn. Toyota Fortuner tự hào khi sở hữu một khoang cabin rộng rãi với chiều dài cơ sở 2.745mm, tưởng chừng như ít xe nào có được. Thế nhưng, Nissan Terra đã vào cuộc và thay đổi thế trận khi nâng con số đó lên thành 2.850mm, giúp người dùng cảm thấy thoải mái và thích thú khi ngồi trong một không gian to lớn. Nhưng đó chỉ là những thông số mà nhà sản xuất đưa ra còn khi Nissan Terra chính thức ra mắt thì các bạn hãy cùng Auto Daily trải nghiệm ngay cái hàng ghế thứ ba của mẫu xe này. Bước vào bên trong, hành khách sẽ cảm nhận được tông màu tối chủ đạo là điểm chung của cả hai chiếc SUV với cùng bảng táp lô được trải dài. Toàn bộ ghế ngồi và nội thất sử dụng tông màu nâu đẹp mắt và có phần sang trọng. Toyota Fortuner và Nissan Terra không quá khác biệt khi sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nút bấm. Phía sau vô lăng của Fortuner là lưỡi chuyển số, giúp thao tác dễ dàng hơn. Ghế ngồi của Fortuner có tùy chọn bọc da bên cạnh bọc nỉ truyền thống, thiết kế thể thao, hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng với ghế lái còn ghế phụ chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ hai của xe có khả năng gập lưng ghế 60 40 một chạm. Hàng ghế thứ ba có thể ngả lưng ghế gập 50 50 sang hai bên rất thoải mái. Nhưng khi chúng ta quay sang với không gian hàng ghế của Nissan Terra thì chiếc xe này lại có phần không gian rộng hơn nhiều so với tất cả các mẫu SUV 7 chỗ hiện nay tại thị trường Việt Nam. Hầu hết những người vừa trải nghiệm xe đều quan tâm tới một tính năng độc đáo của Terra mà khác biệt hẳn so với đối thủ là thiết kế cơ cấu gập mở khóa nhanh hàng ghế thứ hai 40-60 để tạo khoảng trống ra vào cho hàng ghế thứ ba. Cơ cấu này tương tác bằng hai nút được bố trí ở bệ điều khiển trung tâm nằm ngay phía sau cần số cho phép người ngồi ghế trước có thể thao tác dễ dàng mở khóa để gập hàng ghế thứ hai. Mời các bạn đến tiếp với những trang bị tiện nghi Nissan Terra 2018 lại một lần nữa ghi điểm tối đa trong lòng khách hàng nhờ điều chỉnh điều hòa độc lập đa vùng mang đến cảm giác mát nhanh và sâu, nhưng người ngồi sau không bị phụ thuộc vào nhiệt độ của những người hàng ghế phía trước. Cũng tương tự, Fortuner cũng được trang bị điều hòa tự động hai dàn lạnh, dù có khả năng làm mát tốt nhưng chưa thực sự tối ưu như đối thủ. Toyota Fortuner mang đến cho người dùng hình ảnh sống động với dàn DVD và màn hình cảm ứng 7 inch kết hợp với hệ thống 6 loa, kết nối Bluetooth AUX USB. Nhưng Nissan Terra vẫn khéo léo và tinh tế hơn khi bố trí giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình giải trí 7 inch cảm ứng và đường chỉ viền chrome xung quanh, dàn âm thanh 6 loa cũng dễ dàng giúp những hành khách được thư giãn và hưởng thụ những giây phút ở bên trong xe. Hai xe cũng có chức năng khởi động bằng nút bấm thông minh, tuy nhiên Fortuner còn bổ sung thêm khá nhiều tiện ích đi kèm như chìa khóa thông minh, khóa cửa điện, chức năng khóa cửa từ xa, cửa sổ điều chỉnh điện một chạm chống kẹt trong tất cả các cửa và cốp được điều khiển điện. Tiến tới khả năng vận hành, dưới nắp capo của Fortuner là khối động cơ 2 TRFE 2.7 lít 4 xi lanh thẳng hàng, phun xăng điện tử, sản sinh công suất tối đa 164 mã lực và mô men xoắn cực đại 245 Nm. Bên cạnh đó còn có động cơ dầu 2.4 lít, sản sinh công suất 148 mã lực và 400 Nm. Xe còn có hai tùy chọn hộp số, hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Cùng kiểu dẫn động hai cầu bán thời gian tích hợp gai cầu điện tử bên cạnh thiết kế một cầu cơ bản. Nissan Terra mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn khi có khối động cơ dầu tăng áp, dung tích 2.5 lít ID25, động cơ cho công suất tối đa 190 mã lực, mô men xoắn cực đại 450 Nm, đi kèm một số tự động 7 cấp hoặc tùy chọn số sàn 6 cấp, hệ dẫn động cầu sau và hai cầu với sức mạnh này thì Nissan Terra mang đến cho chủ nhân sự thoải mái nhẹ nhàng khi lăn bánh trong vùng nội đô và tràn trề năng lượng khi thoát ga trên những con đường cao tốc. Hộp số tự động 7 cấp là trang bị được ghi điểm cho Terra khi chiếc xe thay đổi các cấp số cũng như thay đổi tốc độ rất mượt mà. Bên cạnh đó, Nissan Terra còn có khoảng sáng gầm 225mm, hơn hẳn Fortuner chỉ 219mm. Cả hai xe đều sử dụng bộ la răng 18 bình, tuy nhiên Fortuner lại chiếm ưu thế hơn khi đi vào vùng sỏi đá với bộ lốp dày 265 gạch 60 R18 trong khi chiếc Nissan Terra sử dụng bộ lốp kích cỡ 255 gạch 60 R18 cho cả 4 bánh. Toyota Fortuner và Nissan Terra sử dụng hệ thống treo khác nhau hoàn toàn. Hai xe cùng có chung các tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổi đèo. Và chiếc Fortuner có thêm tính năng hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân phối lực phanh điện tử, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, cảm biến đỗ xe trước sau, khung xe GOA, dây đai an toàn 3 điểm ELR 7 vị trí, ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ và cột lái tự đổ. Quay sang với Nissan Terra, chiếc xe này cũng được trang bị đầy đủ với hàng loạt công nghệ an toàn như kiểm soát cân bằng chủ động. Ngoài ra, mẫu SUV Nissan còn được trang bị các công nghệ cảnh báo điểm mù, camera 360 độ xung quanh thân xe. Với tư cách là một tân chiến binh, liệu Nissan Terra có phần thiệt thòi khi xuất hiện khá muộn so với các đàn anh trong ngành hay không? Mời các bạn comment ngay phía dưới video này và các bạn cũng đừng quên subscribe kênh youtube của Auto Daily để cập nhật những thông tin mới nhất về xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!